bị thương. Vụ thứ nhất xảy ra vào 4 giờ sáng nay trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum. Theo thông tin ban đầu, một xe khách giường nằm đi từ Thanh Hóa vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đèo Ngọc Vin thuộc quốc lộ 14C thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 20 mét. 5 người thiệt mạng tại chỗ, 35 người bị thương. Kết quả ban đầu xác định chiếc xe này đã chạy sai lộ trình đăng ký và đi theo quốc lộ 14C, trong khi đây là tuyến đường đang thi công chưa cho phép xe khách liên tỉnh khai thác. Trước đó, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra vào tối qua tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Một ô tô 5 chỗ biển số Hà Nội đang chạy trên đường ờ, đường bao biển thì bất ngờ lao xuống biển làm 3 người thiệt mạng. Theo điều tra ban đầu cho thấy lái xe âm tính với ma túy nhưng mà kết quả đo nồng độ cồn lại là 0,9 mg trên 1 lít máu và hiện nay thì nguyên nhân của cả hai vụ đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Nắng nóng